mùi mùi mùi mùi đó Puhan nè Nộp mà chọn lại tay được màu với dân Hay mửa Ăn nô mấy ấy gì Alo, alo tôi tôi chưa ba qua pin đọc mẹ này không không chạm phong ơi chạm phong ui như như chơi gì nữa họp phải chừng so van đấy họp phải chừng so đó tịch tịch không Ừ, lên phị pin tập mẹ mình tìa đấy này cái tôi yên này kia cái tôi hoang này ta cái tôi hoang cả này mọi tôi chăm phòng rồi về nhé ờ អូសរត់ជឿទេខ្ញុំឈ្មោះនឹងអានោះហើយបន្តាច់ទៅបន្តហើយផងអឺលាក់ដល់បាទអឺបាទតិចតិចអបអបកសមកកុំឲ្យចាំតិចទៅអបកសតិចតិចតិចតិចតិចហ្នឹង មួយក៏ជឿទៅនោះឯងទៅដាក់ទៀតអានោះទងជឿទៅនោះឯងងូបើកណាញើជើងដល់ទៅនេះ ទៀតណាចង់កពស់វិហារ